Hello xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh hai lốt số kèo của mình Thì hôm nay mình sẽ nhận định thêm cho tất cả anh em những cái trải hàng nhất anh Để anh em có thêm nhiều mã kèo để anh em chơi nha Thì giống như um, trước khi mình vào nhận định hạng nhất Anh cho tất cả anh em thì mình sẽ đi sơ lược về những trận trước đó mà mình đã nhận định cho tất cả anh em trong ngày hôm qua. Thì ngày hôm qua mình có nhận định cho tất cả anh em hai trận đó là trận của thằng Liver và thằng lit Thì cái trận này mình cho tất cả anh em nằm Liver, nằm Liver hiệp một và nằm tài. Thì anh em đã húp full ba cái mã kèo thằng Liver trong cái trận tối ngày hôm qua. Và thêm cái trận của thằng Levante thì mình cho tất cả anh em nằm Levante, nằm tài và nằm thêm cái mã tài gốc thì anh em đã húp hai cái mã tài gốc nè hàm hốp tực mã tài gốc và cái mã tài trận thì anh em chỉ gãi mã kèo t thì tối qua nói chung anh em nào mà xem được những cái video của mình thì anh em cũng đã húp rất là nhiều kèo rồi nha thì um, giống như mình có giống như mấy cái trận này mình có cập nhật cái kèo góc cho tất cả anh em nhưng mà anh em đang chơi bên ngoài qua thầu qua cò anh em không có thể vào những mã kèo góc đó được thì bởi vậy mình mới phiên tất cả anh em nên đăng ký một cái trang để anh em có thể vào được những mã kèo góc mà anh em đầu tư cho nó lợi nhuận đặt nhất cho tất cả anh em luôn nha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 Diễn ra vào lúc 1 giờ 45 ngày 20 tháng 4 thì hiện tại anh em cũng thấy thằng Watford đang đứng vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng và có 59 điểm sau 42 vòng đấu. Thì trong khi đó thằng Cardiff đang đứng vị trí thứ 21 trên bảng xếp hạng và có 42 điểm sau 41 vòng đấu. Thì nếu mà Cardiff để thua trong cái trận này thì nguy cơ Cardiff sẽ tụt xuống cái vị trí um, đèn đỏ dưới bảng xếp hạng là mùa sau Cardiff sẽ có nguy cơ sẽ tụt hạng rất là cao nha anh em. Trong khi đó cái đội WBR của thằng Rooney, cầu thủ Rooney của Anh đang dẫn dắt cũng đang cái vị trí rất là nguy hiểm trong trận này luôn nha anh em, đang đứng vị trí thứ 20 mới, mới có 43 điểm thôi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 còn phía bên thằng ờ, Cadiz thì anh em thấy Cadiz trong 10 trận gần nhất thì Cadiz đã thua hết 5 trận và để thắng 3 trận và hòa một trận và bị quỷ một trận thì nếu mà tính theo cái phong độ của thằng ờ, Cadiz trong cái mùa giải này thì Cadiz đang có một cái phong độ cực kỳ xấu luôn nha nè. Thì anh em thấy hiện tại Cadiz đang có 42 điểm sau 41 vòng đấu thôi gì nói chung mỗi vòng đấu thì Cadiz nó chỉ có tầm một điểm thôi anh em. Thì tỷ lệ nó thắng không được cao nha anh em thì um, tiến vào cái phần mà lịch sử đối đầu thì anh em thấy trong lịch sử đối đầu 4 trận gần nhất á, thì thằng thằng Watford đã thắng hết 3 trận rồi thì anh em thấy đây trong 4 trận gần nhất nè Watford thắng một trận nè hai trận nè đó ba trận nè thì trận nào hai trận gần nhất thì Watford thắng với cái tỷ số là 2-1 trận xa nhất là Watford thắng với cái tỷ số là 5-1 trên đấu trường uh, cúp ngoại hạng Anh thì lúc đó hai thằng này cũng trên ngoại hạng Anh mà tuột xuống không nha anh em thì chỉ có cái mùa giải này hai thằng gặp nhau ở đấu trường hạng nhất Anh thôi thì trước đó nữa có thằng Cadiz có cái thắng à, được thằng à, Watford một lần với cái tỷ số là 1-0 thì nếu mà tính theo cái thành tích mà đối đầu thì hai thằng này là Watford nó sẽ mạnh hơn rất là nhiều thì anh em thấy Watford trong hai bốn lần đối đầu thì Watford đã thắng hết ba lần rồi thì mình sẽ tiến vào cái phần trận đấu gần nhất của hai thằng này đây thì um, trận đấu gần nhất là thằng Watford ăn với cái tỷ số là 2-1 trên sân khách luôn nha anh em. Thì cái trận đó cái mã kèo mà nhà cái đưa ra trong trận đó là kèo đã đọc nhưng mà thằng Watford là cái đội sân khách nhưng mà vẫn ăn với cái tỷ số là 2-1. Thì anh em thấy trong cái đội hình lúc ra sân lúc lượt đi của cúp um, lượt đi của giải hạng nhất Anh nha anh em. Thì bên phía Cadiz chơi với sơ đồ là 4-3-3, bên phía Watford chơi với sơ đồ là 4-2-3-1. Thì anh em thấy hai đội tuyển đưa ra một cái sơ đồ cũng rất là hay nha anh em còn hai này gặp nhau thì trung bình thẻ vàng cũng rất là ít anh em không nên đầu tư vào cái mã kèo tài thẻ nhưng mà anh em có thể vào những mã kèo rung kèo tài được nè thì anh em thấy trong cái trận này thằng uh, thằng ghi bàn đầu tiên là thằng Cadiz nhưng mà thằng Watford đã gỡ quà là phút 38 và phút 59 Watford nâng tỷ số lên 2-1 nè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 đây thì là cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra cái trong cái trận này thì anh em thấy trong lượt đi trên sân khách á, thì Watford đã đồng nhưng mà lượt về trên sân nhà của mình thì Watford được nhà cái đánh giá rất là cao trong trận này thì à, đưa với cái mã kèo là thằng Watford chấp tới 0.5 được nha anh em và tài xỉu là 2,25 thì giống như trong cái lịch sử đối đầu hàng này trong 4 trận gần nhất á, thì chỉ có một trận xỉu thôi và và hết 3 trận tài thì anh em có thể đầu tư vào cái mã kèo là thằng Watford chấp 0.5 nè tài 2,25 nè anh em đầu tư hai cái mã kèo này mạnh tay cho mình thì cái tỷ lệ anh em thắng rất là cao trong cái trận này thì mình sẽ chốt kèo trong cái trận này cho tất cả anh em luôn thì anh em thấy mình có chốt trên màn hình cho tất cả anh em là bốn mã kèo đây thì anh em có thể nằm thằng Watford chấp 0.5 nguyên một trận được nè đây mình sẽ phanh dùng cho tất cả anh em nha thì anh em nằm Watford chấp 0.5 nè anh em nằm thêm cái mã tài góc chính cho mình Hiệp 1 thì anh em chọn cái mã tài 0,75 hiện tại tài xỉu bây giờ nó đang còn một Anh em có thể chờ ra sân 5 đến 7 phút kèo nó sẽ tụt xuống 0,75 thì anh em vào mã tài hiệp 1. Đó, còn góc thì anh em hiệp một anh em vẫn vào tài luôn. Chủ yếu trong cái trận này á, anh em chỉ cần vào mạnh tay nhất hai kèo là hai cái kèo góc tại góc hiệp 1 và tại góc full trận. Thì anh em vô hai cái mã kèo này thì tỷ lệ anh em thắng sẽ cao hơn. Thì sắp tới cuối mùa giải rồi, nhà cái đưa ra những cái mã kèo rất khó đá cho tất cả anh em. Thì mình không khuyên tất cả anh em nên nằm trên dưới tài xỉu nhưng mà anh em nằm những cái mã giống như là tài gốc nè hoặc là tài thẻ hoặc là xỉu gốc uh, xỉu thẻ thì cái tỷ lệ anh em thắng kèo nó sẽ cao hơn nha thì anh em cứ nằm mạnh tay hai cái mã tài gốc hiệp 1 và tài gốc full trận cho mình thì anh em chủ yếu nằm hai cái mã kèo này thì tỷ lệ anh em thắng sẽ cao hơn nha còn những anh em nào mà đang chơi qua thầu qua cò anh em không có thể chơi được những cái mã kèo tài gốc này thì anh em cứ đăng ký cái trang để anh em có thể chơi được những cái mã kèo phụ tỷ lệ anh em thắng nó sẽ cao hơn giống như mình đã nhận định ở những video trước nếu mà anh em nào cũng đã xem cũng đã biết um, những cái mã kèo phụ mình nhận định cho tất cả anh em toàn là ăn full những cái mã kèo uh, trên thì nhiều khi anh em lại bị gãi kèo nhưng mà anh em ăn lợi mấy cái mã kèo phụ thì anh em vẫn lãi nha thì bây giờ mình mới khuyên anh em đăng ký trang để anh em có thể chơi được nhiều mã kèo nó lợi thế cho anh em hơn thì anh em nào mà muốn đăng ký trang hoặc là vào nhóm của mình để nhận nhiều kèo hơn thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua cái Zalo của mình là 0937 072613 nè hoặc là Telegram a cộng kèo bóng hai lúa của mình để anh em có thể um, được mình hỗ trợ tất cả anh em đăng ký trang hoặc là anh em có thể ờ, được mình đưa vào nhóm để anh em có thể nhận được nhiều mã kèo anh em chơi hơn nha thì đến đây mình sẽ kết thúc video thì nếu anh em nào đang xem video này được video này thấy hay để lại cho mình một ờ, lượt đăng ký nè